hôm nay à, anh Duy Nguyễn ngồi đây để à, tâm sự về mạc thì à, những cái câu chuyện về mạc của anh Duy dạo này trên mạng xã hội trên truyền thông trên báo chí thậm chí TV đài các kiểu nó cũng khá là xôn xao và chưa bao giờ anh ngồi nói chính thức nói livestream thì có nhưng mà chưa bao giờ ngồi nói chính thức về cảm nhận của mạc CD bây giờ á, anh sẽ trả lời cho các bạn một câu hỏi là chạy mạc có tốn tiền không chạy mạc có tốn tiền không thì để hai người con mạc nói chuyện Bảo đảm bạn Chân thật Không thêm không bớt Không bình luận luôn Nha Không phải là ừ bình luận rồi ừ, mạt mắt quá hay là sẽ các kiểu Nhưng mà trước khi mà đi vào chương trình á Thì à, đầu tiên anh xin trả lời cho một câu khởi nghiệp Của mấy bạn trẻ mà bạn hay hỏi anh Anh ơi bây giờ làm nghề kỹ thuật ô tô có ổn không anh học á học ngành kỹ thuật ô tô có ổn không anh mấy trường này học nó tuyển đâu nó ngành hot này nọ kia đó thì anh chỉ nói với em vậy nói về ô tô á việt nam mình tuổi tí trên thế giới không có gì để bàn cả nha nhưng mà em có thể tham khảo hai chỗ á một là vô vinfast đó trong đó người ta đang sản xuất xe thì có thể nộp hồ sơ vô đó làm nó lương ngạo nghễ lắm thì cái đó em có thể nhìn đến còn không một con đường mà làm giàu thứ hai á mà này anh anh anh bảo kê hơn chắc chắn hơn wow. làm thợ sửa xe trong mạc vô ngay cái hãng mạc luôn làm thợ sửa xe bảo đảm em ờ, làm giàu không khó à, anh có hai xe con trắng thì giờ nằm kho rồi không bàn nữa nha con trắng giờ đang nằm ở ngoài showroom á à, chờ nhập linh kiện về thay còn cái con đen á thì bây giờ anh đang đi mà khi mà anh đi con đen á thì nó bị tới hạn bảo dưỡng thì cái xe mẹt mà nó bảo dưỡng theo km mà anh cũng chả nhớ bao nhiêu nữa nhưng mà giờ bảo dưỡng lần thứ mấy rồi đó chả nhớ nhưng mà cái lần này á là cái lần anh ấn tượng nhất tại cái lần này đã lần tốn tiền nhất đó cái xe của anh đi được 40, 44 ngàn cây mà mua hình như là 2016 cuối năm 2016 khi anh mua cái xe đó đó là anh đi coi ra miếng đất anh ngồi đây nè anh coi miếng đất ngồi đây nè rồi anh mua xe đó cũng là cái miếng đất quận 9 cũng là anh đi cái xe đó anh mua đó cái miếng đất uh, cái miếng đất uh, quận 12 là là anh đi cái xe đó anh coi nhưng mà anh đi xe trắng anh mua đó rồi còn cái miếng đất ở bên quận 7 á là anh đi xe đó anh coi nhưng mà anh đi xe trắng anh mua đó tại sao có chữ coi gì chưa mua coi vậy là mình tới lui xuôi ngược mình coi mình dò coi chủ đất có lừa mình hay không hay nó chém giá cao hay không đất là pháp lý sao bc kiểm tra chắc cái bước là coi còn mua là gì công chứng mua là công chứng thôi hay nói khác á, là cái con xe đen của của, của anh á mấy em thấy là con xe cài con xe cài không phải mình anh đi mà là có nhân viên của công ty bbt cũng đi wow. dành cho những công việc của công ty nên nó gọi là xe cài mà anh hay dùng cái từ gọi là mẹt cốc đó anh đến phân biệt đó con kia là gì mà bạch mã hoàng tử thì con này mẹ cóc thiệt mẹ cóc của anh chạy được bốn bốn ngàn cây và nó bảo dưỡng lần thứ bao nhiêu thành không nhớ nhưng mà lần này nó ấn tượng nhất tại nó mắc 75 triệu bảo dưỡng xe 75 triệu không thay gì ghê gớm hết chút tôi xíu tôi sẽ đi được chi tiết những lần bảo hiểm đầu tiên trả con khỉ gì cả những lần bảo hiểm đầu tiên chỉ có chừng 4 triệu bạc hết cỡ thay nhớt thay nhiếc rồi thôi 4 triệu bảo hiểm thứ hai cũng vậy luôn chưa tới 10 triệu bảo hiểm thứ ba nó nhích lên từ từ cái bảo hiểm này là của anh là chắc cứ bốn năm gì đó không biết nữa chả nhớ bảy năm triệu tới khúc này hay hay cắn cắn rồi đúng không tới khúc này cắn cắn rồi đúng không do đó tụi em đi mua xe tôi sẽ dính bài của mấy anh sale xe hơi tặng anh bảo dưỡng ba lần nó khôn thấy mẹ mày ngon tặng 10 lần đi nó tặng anh bảo dưỡng ba lần nghe nói cái gì à, gọi gì à, tặng anh bảo dưỡng tặng bảo hiểm đồ nó, nó ghê lắm mấy em chung là chiêu hết rồi chiêu mẹt của ngoại lệ mẹt gì chẳng qua xe nó sang thôi bán mẹt cũng là bình thường rồi anh đi vô chi tiết trong cái vấn đề bảo dưỡng tất nhiên á trước khi mà anh làm bảo dưỡng ở trong hãng á thì anh cũng nghe ngóng giang hồ nhiều rồi ở ngoài linh kiện rẻ rồi ở ngoài tiền công rẻ tất cả mọi thứ đúng không nhưng mà khi mà mình đem xe ra ngoài thì mình đâu còn gì để nói mình đang nói về một cái cái cái cái chính sách bảo dưỡng một cái công xá của mẹ trong hãng mới mới mới, mới là cái để nói còn ngoài thì đâu ai rảnh đầu kiểm chứng đồ mày đồ sao đúng không thì theo những cái nguồn dư luận của dân giang hồ á nó nói rằng ở ờ, trong mạc bảo dưỡng mắt tại vì nó không có sữa nope. nó không có sữa mà nó chỉ thay thôi đó nó chỉ thay thôi thì á khi mà đi vô trong trong hãng á người ta đưa cho bạn một cái checklist một cái bảng liệt kê là thay những cái gì thì làm ơn mở mắt vô coi bây giờ trên cái bảng sách đích của anh rất là nhiều thứ đúng không rất là nhiều thứ à, trong đó nhưng phân ra làm hai, hai hai vấn đề mà là một á, là vật tư là những cái thiết bị bị hỏng hóc á hai là tiền công tiền công bên mẹt tính theo hệ số đúng không tiền công bên mẹt hệ số là 730 nó dẫn ốc ra 730 gắn ốc vô 730 thí dụ như bây giờ nó thay cho em cái thắng đúng không thì nó sẽ tính hệ số hệ số nó từ từ 0,5 cho tới 3 4 gì đó tùy à không biết lụm đâu ra cái này nữa nói chung là cái này là cái nó bọc mình đó cái này là cái nó bọc mình đó các bạn em phải biết một lần 730 mà hệ số là nhìn anh ví dụ nha à, công thai cao su gạt mưa cái cao su gạt mưa là cái gì là cái miếng cao su nằm ở trong cái cần gạt á cần gạt trên kính xe hơi á thay cái đó rẻ thay đó rẻ ờ, hệ số là 0.1 thì hệ số 0.1 thì nó còn là 73 ngàn ờ, thơm không thơm không rẻ nha rẻ lắm rồi thay mà rồi thay mấy cái khác ví dụ như thay nè thay ờ, công thay cao su chân máy ờ, cái cao su chân máy chắc cái miếng cao su đâu nằm kê chân máy đâu trong trong mỏ xe đó cao su chân máy nè hệ số 1.9 tức là nó lấy 730 nó nhân cho 1.9 nó ra tiền công triệu tư nó tám lại nó thay cái này cho có mấy tiếng đồng hồ thôi hiểu chưa rồi xong rồi tóm lại tiền công là cộng hết đóng này bảy tám triệu gì đó vậy thì thôi vào chưa vào chưa mấy đứa mấy em học cứ học công nghệ ô tô đi vô sửa xe cho nó thôi bây giờ á, nó làm chưa tới ngày mà bảy tám triệu tiền công dần chủ phần nửa em phần nửa em cũng giàu à em ngồi văn phòng chia cho khổ vậy em ngồi văn phòng máy lạnh cái ngày được 500 ngàn sáu trăm ngàn bảy trăm ngàn là ngon rồi còn bây giờ em ngồi ở đây dẫn ờ, mấy ngốc thôi chưa tới ngày nữa được mấy triệu bạc thấy giàu chưa giàu là like đi thả like đi mấy em rồi xong tiếp tục nó đưa ra cho anh bảo cái bản báo giá là 76 triệu 76 triệu full VAT thì à, một số phần anh thấy là cần phải thay một số phần anh cảm thấy chưa cần phải thay xong cái anh nhá anh nhá máy lên anh post trên mạng anh post trên mạng xong cái mấy anh kỹ, kỹ, kỹ sư online nó bay vô nó nó nó nó nó, nó, nó nói này nọ xong cái anh nghe thấy cũng có lý nó kêu anh ơi vụ cao su chân máy Hyundai nó chạy cả đời xe chưa thay nữa sao của anh mới 40 ngàn nó quất cái cao su mà thay thay rồi anh nè mà cao su đâu có rẻ đâu em nè mà tiền cao su đúng mắt luôn cao su hả à, cao su cao su gì đâu mà gọi là 3 triệu một cục cao su gì chả biết nữa nó tiền cao su 3 4 triệu một cục 5 triệu triệu một cục tùm lum hết nào nó tầng lội mấy em nhức não quá đó thì anh à, cảm thấy là không cần phải thay xong cái điện thoại hỏi kỹ thuật à, bên mạc hỏi ủa cao su bị gì thay em cái nói dạ cao su của anh em à, em kiểm tra thấy nó hơi bị niễn thì nó hơi bị niễn là sao nó hơi bị niễn tức là giờ cái máy của anh chạy nó hơi rung rung tức là anh chạy không êm lắm xong rồi cái nói nhưng mà bây giờ đó, người ta nói là cao su là là, là, là lâu lắm mới phải thay chứ giờ tự nhiên anh xe mới chạy 40 ngàn rồi bây giờ thay cao su thế nó kỳ kỳ đó nên cái à, nói chung anh không thay cao su anh để cao su cũ anh chạy luôn chừng nào mà nó liệt dương luôn mới thay yes. tại vì nói chung á tại sao đưa quyết định đó để chẳng qua làm xe này xe cài mà chương xe chương xe trắng mà nó dọa anh của đó chắc anh phải thay vậy mày thay <laughs> cái bộ đúng không nếu mà nó thay anh xe trắng mà dọa đi cái đó chắc anh phải thay còn này dọa không được đâu con xe cài thôi mà đâu có sao đâu nên anh bỏ những cái gì đó đi qua tới cao su anh chỉ thay cần gạt nước thôi cái cái cao su cần gạt nước á má nó bực mình lắm em gã nó kêu rột rột rột rột thôi thay mẹ mà luôn đi thay xong qua quần gạt im ru đó thì à, cũng à, xin à, thông báo với mấy em luôn á là anh, anh đổi động mạc rồi ngày trước anh mua mạc bên trường chinh á mà giờ đi vào bển sửa sao quá xa với phần mà gọi là, là, là xe đông á cái vợ anh sửa bên mẹt ờ, bên ờ, vợ vợ nhân kiệt nha sửa mẹt bên vợ nhân kiệt nhưng mà anh thấy á, nói chung có sao nó vậy thôi nha mấy em mới đầu anh mới ngủ dậy nó quăng trên cái ờ, cái bảo dưỡng mà thấy 75 triệu là thấy không mến rồi đó tại mỗi lần trước bảo dưỡng chưa tới hai chục lần này thay gì thay à, gì bố thắng có rồi à, thông gió máy lạnh hở nhớt hộp số rồi rồi nước rửa kính rồi ủng ừ, nước rửa kính nó bán nhiều đây bà nó bán là 400 142 ngàn 142 ngàn này chắc ngoài mấy chục gì <laughs> đúng không nó ăn vậy luôn đó mấy em cái gì nó cũng cao hết á nghe nên hãng nó lặn vậy đó mấy em bao giờ cũng vậy thôi hãng nó lặn vậy còn ra ngoài gặp đồ China thì nó khác quan trọng mấy em chơi kiểu gì nó làm nó đặt cho mình vô cái bài toán khó xử khó xử lắm em rồi à, à, thay mấy cái à, thắng thiết gì đó rồi thay luôn cảm biến nữa trong thắng đâu cần biến thải thắng thao luôn cần biến đó xong rồi à, bình ắc quy còn bình này hơi mắc bình này 14 triệu luôn không biết bình gì không biết nữa nó hâm ghê mày phải thay mày nói giờ anh không thay bình ắc quy nó báo replay rồi đó nó báo replay rồi đó anh không thay đi nó đi chụp màn hình test không biết phải xem anh không nữa thề luôn á nó chụp một hình test anh không biết phải xe anh không lúc nãy giờ tao nói tao không lẽ giờ mình là giám đốc mình nói ê mày phải xe tao mày quay video tao coi coi này nọ kia kiểu <laughs> anh là dễ đó chứ như con người ta mẹ như thằng đạt đi nó sửa con vinfast đó nó thôi nó chạy cho tao hãng nó coi coi tao làm từ đầu đuôi luôn khỏi lừa nó luôn phát nào á nó tự mua đồ về nhà sửa sếp ơi tao luôn quá nó, nó, nó tự mua đồ về nhà nó làm nó không đi bảo dưỡng luôn kìa mấy em Ủa, thằng này chơi xe lầy quá còn anh anh giám đốc mà anh ngồi nhà không mà tự nó tự nó xào tự nó trẻ anh à, nó, nó có đưa nó có đem đóng đồ linh kiện về nó thay đồ á ừ, em, em có quay chút xíu xuống mở cửa xe lấy rồi quay cho anh em trên bàn trên bàn giám đốc rồi luôn nha để cho người ta biết chứ không ờ, mình nói chuyện có thành không không mình có cũng kỳ thì đâu biết đâu nó kêu gì thay đó à mà tao nói thẳng với mày luôn á cái này của nó là 28 một mà không biết nó thay tao đúng 28 một không tao cũng chả biết luôn thấy tin người ghê chưa mấy em thấy tin người chưa thì anh tin người vậy anh làm với hãng có gì anh bụp nó thôi chứ giờ làm ngoài chết dữ nữa nó nói chung tình hình nó, nó rất là tình hình mấy em cái này không biết sao nên giờ thông qua cái này thì mấy em nghĩ cái gì nghèo đủ mua mạc mày ơi nó thẳng mà luôn không phải nghèo mặt đú đúng không bây giờ mấy em nghĩ coi cái xe mấy em nhìn thấy là nó như vậy khi mà nó bán cho em nó nói ngon nói ngọt nói đủ kiểu hết á đừng nghe những gì con sale nói chỉ có một đứa sale mà nghe được là sale bbt thôi đúng không tại sao mấy em nghe được xe bbt tại xe bbt nó bán súp nó bán súp là nó bán đồ đó của mỹ rồi khỏi lo về chất lượng đúng chưa mà cái dòng đời sản phẩm nó quá ngắn còn tháng uống bụng hết trơn có đầu cầm lem còn cái dòng đời xe hơi rất là lâu với dòng đời cái nhà rất là lâu chứ mấy em tiện đây đáo rồi chuyện nhà luôn khi mày mua nhà mày sẽ nghe con xe bất động sản nó nói đủ hay lắm tao hồi nhà mà lũng nhà mà dột nhà mà cách âm dở này nọ kia thôi ăn hầm xe hơi cũng vậy bây giờ mới mới nói là việt nam mình nó ngộ lắm nghèo mà chơi nổi cái đó là nó thẳng luôn giống tao vậy nè anh là anh anh anh như vậy thì thì thì so với mấy thằng tư bản mấy thằng mỹ mấy thằng châu âu anh là cái gì đâu đúng không nhưng mà tại sao anh có hai con mạc tại cái tính anh là tính ngông cuồng người việt nghèo mà chơi nổi vậy đó Ở thằng đức nó qua việt nam nó cũng chửi khùng luôn mặc dù lịch sự mà sao nó chửi mình khùng được mình mua hàng của nó mà tự nhiên bây giờ mấy em nghĩ coi hệ số tài sản trên hội số xe đúng không nó không có cao nó mình phải bỏ ra một cái khoản tiền rất lớn để mình mua xe xong mình bỏ ra khoản tiền rất lớn để mình chơi xe xong mình bỏ ra khoản tiền rất lớn để mình sửa xe nên cuộc đời mình nó hơi bị ngu chỗ này nên đó là cũng cũng là cái anh ngẫm anh nghĩ lại á đúng không nhưng mà tại vì cái xã hội việt nam mình nó trọng hình thức mà nó trọng hình thức đi ra ngoài phải có ô tô cơ chủ tịch là phải có ô tô đồ nó nên người ta sao anh phải vậy chứ thật sự anh cũng chả muốn như vậy đâu nó mua hai con mẹt nhiều khi nó cũng thốn lắm bởi vậy anh khuyên tụi em thật sự cái chuyện xe hơi đó, đó là cái bẫy á mình mà anh không dùng chữ bẫy nợ mà anh dùng chữ bẫy tài chánh nó trong cái lúc này tụi em cảm thấy tụi em đủ khả năng đúng không để em mua một cái xe hơi nhưng mà tới lúc em bảo dưỡng em sẽ chới với đó em nuôi xe hơi bằng nuôi hai con bồ bây giờ sugar daddy có giá đó mà em 6 triệu tới 12 triệu đúng chưa cái xe hơi làm gì nuôi 6 triệu không bao giờ hết tiền xăng không đã ba bốn triệu rồi chưa kể tiền bot tiền công an nữa chị ba đúng không thí dụ như mấy em đi xe máy mấy em vô mấy em đưa một xị được xe hơi đưa một xị ai lấy ba đó nên nó rất là tốn kém tới hồi bảo dưỡng càng về sâu càng chết càng về sâu càng chết em nó thay cái này thay cái kia nó vẽ đủ đủ đời hết xe của thằng Đạt thôi mua đời 2013 giờ linh kiện hết sản xuất rồi thôi thay linh kiện 2018 đi giá khác đó nên nó thật sự với em cái gì nó có cái giá của nó đằng sau đẳng cấp của chữ mẹt là thằng chạy mẹt nó phải rất là giàu wow. thì nó mới chạy nổi còn cái màn mà cà đú cà đú cà đú đó, là hả sau này chết vì cái màn bảo dưỡng liền đó, bảo dưỡng xe hơi nó nó nó nó nó vậy đó em quan trọng là mình thay cái gì và mỗi thay tính mỗi công ở đây anh không nói chuyện mà đi ra ngoài gara bảo dưỡng nha ba anh không nói chuyện đó tại cái chuyện đó nó quá sai với anh nó quá sai với anh nó quá sai nhưng không có nghĩa là anh không làm nha chứ tới một ngày đó anh chịu đựng thằng mẹt hết nổi anh cũng làm kiểu đó tới đó xe anh kể như xe thí của hồn luôn rồi đó anh mua xe mới rồi đó mấy em là mình sẽ thí của hồn với cái xe cũ phải không rồi thằng kia nó hỏi anh có bán xe hay không xin thưa không có thiếu tiền để bán xe nghe nên đừng có bao giờ lập luận với anh Nguyễn khai chữ bán xe có cho xe thì có thôi nhà anh em út nhiều lắm nhân viên anh nó dễ thương cũng nhiều lắm mà nó chua cái xe hơi cũng nhiều lắm nó cho bà nó cái xe luôn cũng được cho mượn thằng nhân viên là phải cho mượn nó không đó <laughs> nên ngày hôm nay á anh chia sẻ với tụi em cái chính á là cái cái cái cái bảo dưỡng mạc lần này nó làm cho anh một cái ấn tượng cực kỳ ấn tượng lắm bảo dưỡng không bằng tiền ta mua của anh ha chị thì lần sau bảo dưỡng chắc lên tiền trăm rồi đó đúng không nên, nên lên tiền trăm mà chạy xe ở cái đất thành phố Hồ Chí Minh này nè nó thứ nhất nó vừa bụi thứ hai nó vừa ngập đúng không thứ hai nó vừa ngập và thứ ba nó gọi là nó vừa uh, đường xấu nữa ổ chạy đã đời mau hư hư bảo dưỡng ác đạn dữ nữa đó ác đạn lắm bảo dưỡng không bảo hiểm trả nha tai nạn bảo hiểm mới trả nhắc tới bảo hiểm mới nhớ cách đây ba bốn ngày thành phố hồ chí minh mưa như trút nước báo nó nói thôi anh không biết mưa trút nước không anh về thấy bốn năm con xe nó xếp hạng đây nó thủy kích em trước nhà anh mà nó thủy kích luôn là biết rồi xong game rồi đó lúc đó đó là xe của nó chạy nó cảnh báo vàng luôn rồi qua cảnh báo đỏ chắc kêu bảo hiểm á tại vì trong chế độ của xe mẹt của anh á là khi gặp nước á mà nó ghê ghê á là nó bật cảnh báo vàng lên là cảnh báo là là, là nước á nó cũng rất là lo sợ lúc đó con mẹt trắng nó đã, đã nằm ở, ở bãi rồi bây giờ thêm con mẹt nằm ở bãi cái nữa cục chân thiệt chứ bộ giỡn lúc đó cháu phải qua nhờ vả thằng đạt mượn chiếc vinfast đi đỡ chứ lúc đó anh cũng cùng đường rồi mấy mà nó đang chạy mẹt mà qua chạy con con con pha điêu của nó cũng hơi rung thiệt ngồi chặt lắm mấy em ơi Bà, mấy em hỏi anh anh duy ơi anh duy ngồi cái clip mà phập ờ, phập mẹ phập con gì đó rồi cái xe đó chạy đã không anh nó đã đã còn khỉ chẳng qua là quay phim phải ngồi thôi chứ nó khổ lắm nó đau lưng thủ tướng bự con mà vô cái xe ngồi chặt trên chặt dưới không làm ăn gì được hết đó nói tóm lại đây là à, mua xe hơi cho Việt Nam á nhất là dòng xe Đức là nó thay một cái tầm mà đó em thay một cái tầm mà đó chứ không phải là chuyện đơn giản đâu mạc BMW Audi Porsche nó còn mà dòng xe hàng á thì nó rẻ hơn anh nghĩ dòng xe hàng chắc bảo dưỡng rẻ hơn đây là cái câu chuyện anh muốn chia sẻ với các em cảm ơn các em theo dõi video và video sau sẽ hay hơn rất nhiều mạc á nó là anh dương Nguyễn đã cấp giờ em ờ, phi tan chứng cứ nha nó em thay hết cho anh rồi đó em ờ, phi tan em phi tan vậy thì ờ, nó không được mày cái cú này mắc tiền với phần tao tin mày quá mình phải đem đồ tao kiểm chứng rồi nó gửi đồ cho anh đóng này nhiêu đây không mà mà mấy chục triệu đó mấy em trong hai cái đóng này nó nhiều cái quá anh không quan tâm dầu nhớt không kiểm không kiểm tra được mấy cái quỹ này không kiểm tra được chút có hàng nhân viên nó review nha còn cao su nè cái cây cao su này nó báo giá nhiêu đó đã trong đó nó ghi nè không thấy nó bị hư đâu ta tao thề luôn á tao nhìn tao không biết bị hư chỗ nào luôn á vậy mà nó thay trời mòn chỗ nào cậu đâu còn còn, còn được á còn này ắc quy 14 triệu nó ấn tượng với cái này á ắc quy đi sạc đi ba ổ ắc quy thay luôn má cái bình ắc quy này mày nhìn nó mới à, mới cáo luôn mà nó chưa thay nó không chịu sạc nó nói không chịu không sạc được anh giờ phải thay 14 cũ tiền công nhiêu tiền công cũng cái hút á trong không có giá có đó anh không quên tiền công này mà tiền tiền bán không là 14 cũ em dạ, ba đây đi tập tà làm kỷ niệm không <laughs> cũng được đó chứ mày ha đó rồi thôi còn mấy cái món còn lại thì thôi anh cho mày nè anh cho anh cho mày hết đó về mày gắn lại pha điêu mày đi anh không cần xài đâu xong mình phi tay chứ cứ hay dẹp hay dọn hay mà lấy gì nó thoải mái để cho bạn anh phải sạch cái lại rồi vô quá ai làm gì làm đừng đem qua showroom ờ, bán lại cho mấy em mất uy tín của anh nha em tao cho mày xài thôi mà đem ra showroom mày chùi chùi chùi chùi chùi đấy rồi xong mày bán cho người ta thấy mẹ luôn á, nó có seri đó để con rồi cũng kiếm chát được vô nha cái lọc gió này về vệ sinh lại cái là xài ngon chứ chứ gì đâu ta đồ vệ sinh lọc gió trên mạng có bán mấy chục ngàn mấy trăm ngàn một chai là về là sạch sạch bắp này gắn pha điêu dừa ta thôi để về thử về gắn vô xe thử nha trời ơi má phanh của xe mẹt má phanh xe mẹt gắn pha điêu có vừa không trời hay là về cắt cắt cắt cắt gọn gọn lại gắn ta chắc cũng được này cũng nặng á không được thì mình bán sắc dụng chắc cũng kiếm được mới nắp nhớt dơ lắm không nên mở ra này thì dục này thay đúng rồi dục đúng rồi trời ơi cái lọc gió máy lạnh sạch như vậy nè trời ơi trời lọc gió máy lạnh vậy mà thay má ơi sếp dư tiền sếp sai đã thật chứ lọc gió máy lạnh mới tin gì mà đi thay trời ơi trời còn cái cục này là ngon nhất nè cục này về lau chùi sạch sẽ đem đi bán lại mua mới nhiêu 14 củ bán lại chắc 4 củ chắc cũng được đó ha tháng này có thêm miếng thu nhập cần này sếp nói là bị kêu nên nó thay này về dưỡng lại cái là em ru hết kêu liền bảo đảm cao su này đâu có bị chai gì đâu về bảo dưỡng lại thôi ok nói chung là keo này cũng thơm lụm mới sắc dụng này à, cũng kiếm được nửa tháng lương chứ bộ cắt đi mấy ba quay là bằng chính có nhiều khi mình nghĩ á mấy em ra đường á mấy em bị tai nạn nhỏ nhỏ đó mấy em đầu tiên mấy em xuống mấy em bụp cái thằng đụng em nắm đầu lại mày đã đứng nhiêu đòi đẩy này đền không đền nhiêu nó nè, đó nó đền em được khoản tiền a đúng không